Thánh Gioan thành Damat đã ca ngợi hai thánh Anna và Gioachim hết lời, gọi hai thánh nhân là đôi bạn diễm phúc. Thiên hạ hiểu biết các ngài nhờ chính hoa quả của lòng các ngài. Như Chúa đã nói, cứ xem quả thì biết cây. Các ngài đã có nếp sống đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng với đấng sẽ sinh ra bởi lòng các ngài. Nhờ cách ăn nết ở thánh thiện, trong sạch, các ngài đã sinh ra được hạt ngọc quý về đức trinh khiết. cho các gia đình Bercokak melodi trời thanh do kim